Hello, hello, hello everyone. Welcome to my channel. Let's go. Kính chào bất đi nha. I live in a box. That's kind of extreme. ít tiền mà ra đánh mà ra được nhiều tiền không nhỉ oh, ok sao không được nhỉ yêu cầu dùng mạng à? này. Okay. Oh, yeah. Hmm, đàn ông này. You know, anything I could read for a few minutes? I live in a box. Jean-Jacques học vấn này ok ôi trời ok facebook này ôi trời ôi trời ơi 그렇죠? Oh. oh. yeah, yeah. Oh. Silent. Ui giời Uh. You win. Mắc rớt. muốn gì チェルトは you rồi muốn gì nào muốn gì nào muốn gì nào ok thần đèn này tập tiếp theo là thần đèn này hmm, tối mũ nhìn đáng yêu phết ok ok ok ok ui giời gần được 2 hai tôm hero let's go viên khá đẹp nha đi nào wow cái gì vậy à tao phá cánh quạt của mày yeah. ô chưa cứu được à em yêu đứng chờ anh hiểu không hòa rất nhiều vàng nha mình nhận nhiều vàng để mình xây công viên của mình nha mày mày nhanh nào wow ơ à, chết rồi ui trời ơi tiếp tục xây thành phố nha cung thủ à Đấy xem đây Ôi chà 16 18 à 19 Ờ à, đau Ồ nhẹ quá Chứ rồi có khi thua ấy Headshot. Headshot. Like what? Headshot. Headshot. Con này chết luôn à? Headshot. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Fatality. Fatality. Epic win. tiếp tục là ui trời hơi sớm rồi 15 16 16 à đâu Headshot. Headshot. Oh, Chết rồi, lá bài vào mình nữa Ôi rồi tí đua rồi mười tám phải hai mươi nhỉ Kết thúc nào Kết thúc nào Kết thúc nào Headshot Win nha BNN 02 cá đẻo này Ô, cá sấu you que me comer. máy bay aqui, ó.